Vào cuối đời, một nhà báo nữ Cộng sản Cuba lại hỏi bác một câu tương tự như vậy. Thưa Chủ tịch, trong cuộc đời của Chủ tịch thì đâu là thiêng liêng nhất, giá trị thiêng liêng nhất? Bác trả lời thế nào? Bác nói đúng một câu thôi. Bác đặt tay lên trái tim mình, trên ngực mình. Tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi cho nhân dân tôi, dân tộc tôi và cho cả nhân loại.